Ok xin chào các anh em đã trở lại với kênh Như Khải em ơi Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng như là đánh boss cho anh em trong bang như là Khải vài con em ơi Đây thì uh, anh em trong bang gồm chắc cần cả trăm con nè Bây giờ thì tối nay Khải sẽ uh, thả trước xong đến anh em trong bang Đó người uh, vài chục con Khải thì hôm nay anh Evan mới được mấy con rồi em ơi Thả tạo mấy con đánh chơi đây Rồi uh, đánh chủ yếu đánh cho anh em trong bang khá là nhiều <clears throat> Rồi Khải, uh, Khải đào còn ba uh, con trước rồi cũng đặc biệt tí tính sau <clears throat> rồi Rồi bắt này bắt 61 nha Nam Với lần này bắt 61 thì à, Khải vẫn sẽ bắn uh, 62 nha Nam 25 25 là 50 Với lại cái này 5 là 55 Cái này 7 nữa là 62 à, Kiếm người bán hả May mắn May mắn May mắn May mắn Rồi thì kèm với cái mặt nạ này nữa là may mắn 67 nha năm 67 may mắn nha mọi người rồi vô khơi ra khơi bắt 61 nha em những cái bắt mà 59 57 58 này nọ thì 58 59 60 thì ít hôm Khải up cho anh em xem nếu anh em có xem trên live rồi anh em sẽ rõ rồi lần này Khải sẽ up cho anh em xem rồi nhiệt độ anh em ơi đây để có anh em xem dạ. rồi xem live để có anh em ơi khui hang đúng rồi lấy sót chứ ai coi như ơi chưa áo ạ khui hang ờ rồi chú ông ông đây ông ông trời ơi đúng một cái áo trời ơi áo làm chậm 40 thì sao làm chậm 40 à, phục 40 sao tự trên hả không không không không chú áo rồi ơi mít luôn không có đồ luôn vãi chưa cho con nào lượm rác đi nha con thiếu lát con gì lượm không có đồ luôn áo dữ chờ con lại không có đồ luôn ờ con mập không có đồ luôn vãi chưa rồi <laughs> con kim về bờ ơi <laughs> Anh phun bắn rồi nè Phun bắn rồi Má có hai một con áo một con không có đồ <laughs> thôi về bờ cây vũ khí này Ra hai cây vũ khí con này về bờ này Đâu, Làm cây vũ khí rồi Chưa không có vũ khí luôn rồi tính Long ơi Rồi tới tiếp tục anh Long đem anh Long thẳng lần năm năm con nhỏ lẹ anh Long ơi năm con đây này ba con đúng ba món này mày tổng đã phục hồi 20 rồi ra phục hồi 20 áo này anh lái không em ừ, ờ, shop hai kim hai kim hai kim một khóa một thủy một thổ không ai lái shop anh em ơi anh lái không lái shop luôn ở gì ở gì á coi ơi áo này cái bàn mười áo trả chiếc cái bàn hề hỏ hả ừ người shop qua quăng quăng quăng quăng tôi để để quăng tôi bán shop cho đây này quăng ra cái bàn có bàn cái bàn đâu ai dùng dùng hề hỏ đâu khui thích thượng lễ đó đó ai không mua được đúng rồi rồi tôi còn bán giá lấy không tôi đưa cho bán đó gì Cui ha Rồi làm ờ, cái gì vội không đây Anh Long tâm này con bất thường này bao nhiêu con đây để bị nhiêu con à, Bất thường à, có mười mấy con á À mười à, mấy con bốn sáu tám Còn chín con bất thường nè Ok à, 4, 8, 12 12 21 con uh, dùng như gì về con, uh, đặc biệt à. con là con sầu một một con uh, bách đại ao <coughs> một phục viên rất một cái áo hả ờ à, một cái áo mới chết một con mà chết một con mà một con rất một cái áo trời ờ để quên kêu vô xin một ti luôn rồi đó để lấy rồi bắn thả nó bót cho đẹp một cây vũ khí kim nha ôi hai, cây vũ khí kim luôn ba cây luôn Đúng con ngon ơi ơi ơi về bờ về bờ về bờ về bờ về bờ áo kìm nữa trời ơi sau này có một con một con một món không ta Vô, thôi, vô, vô, vô, vô, khui đi anh thả tiếp Phụ nó mấy cái từ từ anh ơi Phụ nó mấy cái chết thua luôn rồi Rồi à, Xe có mấy cái là 450k Ừ Để anh không kiếm nữa, mất thời gian Sao hả? Rồi thả đi anh ơi Khui anh này anh em ơi Hello lương lưu, hello ừ. mạnh tố nha đau, uh, bên người quấn không không không được Khui Chán lắm Chém không mày được, chém chết ai được Ừ. Trời ơi, ba ăn kim luôn Khải ơi. 13 con kim luôn ngon tổ số tao số trời áo phục hồi long ơi không có phục hồi long ơi đôi hộp áo này trời ơi nãy qua đây rồi cái này mà thực sự bốn qua đây ngon phục hồi nó ngon nha ủ má ngao đó sốt luôn trời cái gì à, cái gì ôi trời bên sắc số điểm trời ơi thiệt sự luôn chú đắt anh long ơi không có cái trang 40 nữa trời con nào chỗ 40 rồi khui ha xây mấy cái phụ nhỏ lên mấy cái ngừng đam nữa rồi hai cái thấy mất mất mớ máu liền à, cái áo 440 nãy mà nó chuyển qua bên cái áo cái bàn chuyển qua đó là ngon luôn rồi ừ. ngon luôn à, thầy lên mặt. đảo thêm lần nữa để đổi áo nữa rồi giữa đang mặc thầy chồ luôn mấy cái áo cái bàn nó mà đẹp đẹp thì có thể ép xuống cấp một mạch được nha ngon ấy ừ. Khui em ơi, anh em đang xem trong một lam hồi chơi em ơi Bát này bát uh, số 11 này mọi người Coi thử hôm nay cái gì bờ không đây Hai con kim chết trước này Kim chết trước này Một cây vũ khí nha Ôi một cây vũ khí kim nha Hai cây vũ khí kim Ui ba cây vũ khí kim luôn lắm Đâu còn con còn con kim nữa đó còn con kim nữa còn con kim nữa với bờ không đây còn con kim nữa này. về bờ về bờ về bờ long ơi rồi áo kim wow. rồi thả đây thả đây theo ui Khôi Áo kim cho không sinh lực lắm rồi cũng được <laughs> nói lực <laughs> Khôi nói lực à, áo... Trời nữa Không có sinh lực vãi chưa hai cái áo hai luôn Khăn độc 22 luôn kìa Chán rồi gốm Rác này để, Trời ơi này là sinh lực cao vãi chứ Bây giờ bán bán ngồi shop bán đồ Vài chục vạn cũng được Tiền dạng Trời ơi Khôi này Đai kim rắc luôn Vũ khí này kim Sắp thương 10 điểm Ôi sợi rác dữ người ta Chô, 7 điểm 15 Trắng gương gốm Quá Ồ, cái cú kìa, cái cú mới ngon, cái cú mới ngon anh em ơi 23 số thương Không đánh đâu Trắng không, không đánh cái này còn lên boss Viết rồi kìa Ồ <clears throat> À vô đây lấy mấy áo này Long để chặt chỗ anh Long ơi Ờ Cái quý kim nữa em cho anh em đọc nó đang hướng mang vũ khí kim chú cái đai 13, 13, 40 sốc mãi, đai cùi quá có chứ anh em tối nay tí nên đùng tùng đánh một mớ đặc biệt nữa anh em cao quan quan quan quan lục rồi gì đâu đâu đâu rồi đây đây đây đây lá này đây đây đây đây đây rồi lấy đất luôn lấy đất luôn lấy cái áo áo dưới đất kìa áo chung áo dưới đất kìa chạy vô nhà lấy nữa này ba áo một hồi bốn mươi kìa vũ khí kìa vũ khí kìa rác này chậm ba mươi rác luôn nón chậm 30 dùng 2 thân pháp Nón chậm 40 vòng Ôi. 2 Đâu, vòng 1 ngon rồi Thì Long, anh Long lúc trước mà có có mở được cái đánh được cái ngọc bội thì hắn quả thì gian chón để lại cho gõ đan này mà mặt quá trời ngon Trời kỳ thôi vậy Rồi, vui, hai cái chơi Hai chơi khởi gì đây? Bành sát Ai giống quýnh nay mà mà mà mà mà mà mà mà mà mà mà mà mà mà mà mà mà rồi bánh sắt nội công đủ xanh Chết chết chết Thôi chịu chịu đồ bánh sắt nội công em tưởng bánh sắt ngoại công chứ Bánh sắt nội công kìa Bánh sắt nội công nè Má gây thực sự luôn trời Tưởng tiền về chứ Nhìn vào đẹp quá luôn Nó sấy tốc độ mà Trời ơi Ở đứa này là sẽ Tốc độ Sao mang móc hài luôn Anh Long Bánh sắt nội công Sao chán chán thiệt sự tưởng ngồi công tiền rồi ai tiền về tiền về áo nha long ơi tiền về nha tiền về nha tiền về nha chuẩn đến năm hành đẹp luôn ấy tiền về ui sinh lực cao luôn sinh lực trăm ba tám luôn ngon trời ơi cái vũ khí đâu ôi không có tóc này ơi tóc 20 là ngon cũng được rồi đâu cái vũ khí nó lộn xì ngầu nè má thiệt sự Long ra lái, Long ra lái nhanh này. Đồ cái áo Đồ cái áo, áo siêu phẩm quá, áo Phục hồi 40 chống 40 dòng một siêu phẩm đấy nha Long. Đủ mình thằng nào đang đi năm hành là ngon ấy, có tiền ấy, được vài Ôi. kim ấy. Cái áo này Đây. là đau mọc con lôn mà. Ừ, đau mọc con lôn. Đồ. Chô, à, sao nó không phải là nữ ta? Sao cái chuyện này bán gì bán ai muốn. À, đáng gơ luôn. Ừ, má nó mà nữ là á thằng lên đúng bài Chô, luôn á. Áo này nè. Má áo đẹp gơ luôn. Là chị kích lái dòng một nè, chị kích lái phòng khòi chống 40 dòng một thôi. Chuẩn vũ khí mọc. Chán đời ha, chán ha lấy đi rồi còn lâu nào hết rồi à gạo vải cái <laughs> chì bản sắc nội công có tay nếu áo áo đó mà nữ á, là là thay cho cái áo này được của, của thằng được nè à, ok thấy anh bảo ơi <laughs> thấy anh bảo còn cả đây rồi anh Tông, anh Tông đâu anh Lâm luôn chưa ờ, à, à, ok rồi ờ, cái sắc thương đó à, nhiệt đồ phèn vải áo áo hai cái áo áo không ok bạn về bờ nào kim kim kim tính ra bữa đánh toàn kiểu cứ nửa nửa trêu người nơi trêu người nửa nửa nửa, vậy cho nó không có ra tuyệt đối ra tuyệt đối thành siêu phẩm rồi bây giờ là nhầm chết là nhầm tiếc để mua đánh đồng sáng đẹp vậy ừ. giờ nó ra siêu phẩm rồi đó căn 21 rồi đi xếp đồng bằng giờ đang nhiều rồi nè giờ đang quyền nhiều cái áo luôn. cái áo không vậy sẽ đăng băng ồ sau nãy toàn áo không ta một, một, một, một, con rớt một cái áo một con rớt cái áo rồi sao <laughs> em thấy cái áo họ xấu dòng áo cà sa xấu dòng mà chưa biết dòng gì anh em nào xem thử em <laughs> em mới kết cho biết dòng gì đây xấu dòng họ không biết ui ủa chứ gì con này nhiều con này nhiều con này nó bù nó bù nó bù vô vô vô anh vô nó từ từ từ từ để đưa người mưa vô nhận cái ôi số này ra đất đầu nhiều vậy con này nhiều như à, này rồi ok nó bù cho mấy con trước từ từ nói anh nói rồi anh tùng anh tùng thua nhiều rồi từ từ thả nha từ từ thả nha để em bó cái rương này đã đồ ông ad ông ad ông đâu quanh quanh đây rồi ôi tôi nó rất mớ đồ luôn nè biết ngay mà đủ sao nó không, có phục hồi trời ơi trắng biết ngay gạo sáu dòng mà à, nó phải nói dòng thể lực mới được ồ sáu dòng nữa này à, dòng ngon ghê trời sinh lực lực ờ, không có gì hết à, đâu đi trận Đâu, bên này một mớ vũ khí rồi nè anh em ơi Bữa này mớ vũ khí này Để bật qua thi con nghe mười bó cho anh em xem Đây Trần Con nghe mười bó trên la nha nè Mới Kim ra Áo ra cái gì mới nằm vào chỗ ra Ra Phụ hồi mười ra Cái này liền tắm rồi Cái gì đây Sát thương 25 không có tóc Ôi trời ơi Thiệt sự luôn bực gớm anh em Coi cây trì này Vãi chướng tóc là siêu phẩm rồi vai chứ phải tìm kích ma đi gì không có tóc trời trời đất ơi rồi cái này rắc luôn á à, thiệt sự luôn luôn chị cái cái cái cái cái, cái dòng tóc nó phải thay cho cái dòng tỷ lệ công kích lôi 29 đâu ba cái vũ khí nhỏ quá chưa tiếp tục thắng tùng ơi tùng ơi à, nè. em thấy cái màu á nên tùng à, nhỏ thiệt sự luôn ừ. Trời cái, ơi. cái áo ờ, cái áo ờ, cái áo cái kích này, coi kích ờ, này bà, để để bán shop rồi bà bán như mấy dâm dạng ta được mấy mấy ca ta hai ca đạn được ừ được anh anh ra bán tầm đó được được hai ca dạng hả cái kích nhìn tiếc gớm nè tốc độ đâu <laughs> trời ơi trời cái kích nhìn vãi trướng nè cái tóc 20 cũng được ha ừ à, cái áo một hồi rất nhiều rồi cái áo này bán rồi nè mày cái áo này à, phụ, cho nhìn cho vui chứ xấu á shop shop shop thủ lý này shop cho làm gì vậy <clears throat> đúng rồi ta ơi tí nữa khải số đồ cho anh em xem à, nhiệt đồ này ngày mai khải sẽ review set đồ đó cho anh em xem trong ban khải mà ông tơ anh tùng trong ban khải rồi tiếp tục anh em ơi làm đồ tiếp là anh em ơi thới dày thới mọc mọc Trời ơi, sao? nó kéo đi táo kìa. Rồi, đi. lụm con thổ, nói từ từ vô bói luôn, bói ra lượm thổ xong. Khui. Số. Số. Số. Trời vậy làm chồng 40 dùng 2. Để em đi chờ. Nón 2 điểm số. Ôi, con thổ mít luôn kìa. dày chón số. Áo số. Trời, thằng lô 16. <laughs> đáng gơ gỗ. Chán đời con thò con lôi vừa rồi biết luôn em ơi con dạ. lôi vừa rồi không có đồ luôn con thổ chứ tối rồi không có đồ luôn mua đồ hết đá vậy hả anh em nào lượm bán cái đồ này không lượm bán sốt luôn em ơi giày chạm 40 dòng 2 lái không ừ em em cũng hết rồi chán rồi cũng Đấy, anh em dùng ban cần thì bước qua cho xài Rồi, anh Tùng tiếp tục ra thả anh Tùng ơi Hết rồi Ok anh ơi, hết rồi Không có ai hết, trên này không ai hết rồi lên uh, ra ba lan anh ơi, cầm đặc biệt đặc biệt ra giờ ba lan. Luôn. Rồi, tiếp theo. Cầm đặc biệt ra ba, lan anh ơi. Ba, cái nón. Ủa sân ba nón mọc làm như đây Số. Số. Thôi. Số. Rồi, ba lan ba lan ba lan đặc biệt. Rồi. Hai cục đi hai chiến. Đánh thay gắn này đánh đặc biệt như này. Không cái cục không ăn độ quá chứ không phải là cái cái cái cái cái đúng lệch. Lên không? Không anh ơi, không không. Cái gì? bữa em dư hai cục em cho con thứ lâm xe cắn hết <laughs> à, thả đến rồi em chặt quá đâu để con lương làm gì rồi ok ở dưới bụi cây hỏi tiếp tục ở ờ, dưới bụi cây này góc trên có người đứng rồi để cho nó đánh này tí nữa mình đánh đặc biệt sao quên mình đánh bất đại sao cho nó đánh cho xong rồi rồi ok anh em tiếp tục góc này đánh đặc biệt anh mày, đặc biệt trước đúng rồi đặc biệt trước đỡ mà tơ à. anh em đi phong độ đi anh em ơi Hồi hỏa nhiều vậy Bình Tùng về bờ không Bình Tùng có về bờ hở hở này Nam ơi Đặc biệt là à, làm chậm nè Ê, ê lên 146 194 Đập rất cái thằng lượng rất 146 194 Một nhẫn nè Nó có thằng à, nó có thằng à Đập cái gì vậy? Ủa, mà mà mà em đánh đéo lại nó, nó xuống kìa, nó xuống kìa nó đó. Phụ mình cao nhà đánh lẹ mà người thổ đánh lâu lắm. hai thời thường một trong rồi đi leo xuống nam đi mấy thằng thổ thì đánh hơi lâu phải phải mấy cái nữa rồi tới tiếp tục em ơi Có được, được, màu. được hai chục màu được Khải không? Có màu rồi hơn Khải rồi đi thầy Khải rồi Em em chừng làm tự đổi đi em. Được. Vậy Anh, anh, anh anh đánh boss nó có mất đam không anh không? Không, cứ đổi đi, đổi thoải mái, đổi thoải mái. cứ để đi thiện nó không Rồi, đổi thoải mái. Rồi. Xong này tiếp tục thả tiếp anh em ơi. Măng thổ đánh lâu á. À thả tiếp tục à, ok anh em ơi và hiện tại anh em đang xem bát số 11 anh em ơi mong sao uh, cố gắng ra siêu pháo anh em ơi lúc này đánh mấy con thường thì không có gì anh em ơi bây giờ đánh đặc biệt như nè rồi ra nhặt đồ ấy một nhẫn này gần chết rồi phải ra nhặt được gì này sau xuống này phải gì bó cho anh em xem có được gì nha rồi. ngọc bội hai kim hai kim da chiên da chiên ừ. hai kim không có gì luôn vãi cả nồi rồi bó cho anh em xem hai con kim vừa rồi không có một đồ nào luôn em áo thiệt sự rồi vui 20 23 30 cho không gắn cả số cho số luôn 11 20 số luôn 18 20 số lượng 130 sinh lực lực 130 sinh lực lực 530 sòng rác đâu rồi chung rồi rồi tiếp theo rồi, tiếp theo. Quay quay mấy cá nhân hợp thổ nhanh cái. Lúc mua Đó, là anh, anh Tùng anh lựa rồi. Anh kêu là mấy con khỉ là con hệ khỉ là tại sao? <coughs> rồi, mình gồm phẳng này nữa, năm con này nữa. Làm cho mớ Ôi. thổ toàn hương nang không à, nè. 20 má cái này cái nhận được Độc 20 Quá nhẫn đẹp luôn gốm. Ngọc bội sinh lực trong 24 Ồ cái đọc 24 luôn Sinh lực độ, độ xanh cái nhận được đây rồi nhận 23 20 có nhận tấm bằng có nhận tấm bằng cao cao để lại cho em anh Khải ơi đây 23 20 sinh lực cao đây hỏi Tùng nha em có hàng đâu đâu đây nhẫn nó đẹp này nhẫn nó được mà nhẫn này ngon mà gì không được 40 chứ những này ngon mà cái nhấn này bán rẻ một kim nha xài em ơi còn cái này mà làm thời gian chống độc 40 thì nó giá phải hơn chục kim nữa dân đúng rồi tại em tại em xài ấn một mà cho em xài luôn những đời chi nhấn 130 này mấy cái này không ai xài nè ngập bội này ngập bội ngon nè ngập bội ngon ai à, đi hướng ờ, đai lưng chón nhận chón ngập bội nó lấy sức mạnh sinh lực cao ngon rồi, khôi Em thằng nó khai tư kìa. Một thằng nó khai tư luôn kìa. Ừ. Đang dùng cái bộ này. Bắn nhanh cái đó một kim mới nhẫn cho anh em trong bang xài nè. Không băng sinh lực cao. khôi khôi Quăng quăng ngon. Làm mươi hai bốn mươi hai mươi không. ba mươi nữa. Phèn nhé. Rồi, phèn quá, phèn. Rồi đã bước qua ngày 10 này được cái nhẫn thổ đúng không? Nhẫn thổ bán nhẫn tí đúng không? Tầm 30 30 ngon em ơi. Về ngồi xem à, đánh boss. À, thống cơ và cho ngày 10 tí nữa ờ, cho anh em một cái bát nó tổng thở đồ cho anh em xem. 20 sinh lực nội lực sức mạnh. Quá trời quá đó. Tổng 20 không. Cái nhẫn này bán một kim nhẫn tí xài này. 30 không pháp nữa này 30 30 Có những 30 không rồi ta Ừ à, 30 không Rồi tiếp theo Tiếp tục thắng Rồi được hăng con mọc này. đó mọc không là mọc mà Đấy có cây kim nữa Mọc anh quýnh mọc đây quýnh quýnh chết mọc đây quýnh chết mọc đây Quýnh chết mọc đây Mình cần mọc Anh cần bao nhiêu cái cái gì ta Cần nhiều không ơi ơi Quýnh Rồi thả tiếp mọc luôn hả Quýnh mọc luôn hả Quýnh mọc cái gì giữ thổ rồi phải không nào bán event á à, giữ thổ quấn thử với mọc quấn thử với mọc đi quấn thử với mặt quấn thử với mọc à, bé phục á bé phục bé phục bán dạ. event vậy hả để thử lại chứ quấn thử quấn thử ra thử anh quấn thử đi cho nó thử mua mua giùm năm rồi ok quấn thử đi nói chung là thử với mặt anh quấn hết <laughs> hỏi thử tôi tôi có biết hỏi đi để không kịp em hết rồi rồi đúng rồi anh à? quấn thử quấn thử với mặt hết nha thử mọc là quấn hết còn lại tất cả thả lại rồi đến thổ này mà những thủy hổ này khá nhiều bó cho anh em xem và lần này thả ra thủy không oh. thủy thủy kiếm kìa thủy à thủy thủy <laughs> có một con à cũng không ăn thua thôi Ê, rất tiền kìa rất tiền kìa năm vạn bờ kẹo rồi khui hàng mà để kim nhiều quá khui hàng đâu mình quýnh con nào là mình cần đó anh vứt bọn nào cần đó khui chú nó toàn số 19 40 mấy này đâu sai sức mạnh 16 kích độ chú rác nữa mày chú rác nữa đó nữa mười cho toàn thổ không thổ quá trời luôn nè bảy ba mươi huyết luôn trời cho nguyên dòng một ai trời có tiền có tiền không không, không không ờ, anh, anh, có một con chó 40 anh, anh tùng ơi đồ mà không kháng họ anh ơi Trời bảo là nó rơi nhận Một chó 40 dòng 1 ngon nha, được à, bèo lắm cũng được năm năm đến 10 kim anh, ngon lành đó. Ngon. cái vậy anh hơn á. Hàng độc, hàng độc, hàng độc. Rồi số mười kia mang lên đó anh anh chón mà chón là hàng hiếm server nên mà server chỉ có vài chiếc thôi trước là vài vâng, triệu vâng, á vâng, ừ. trước vài triệu đúng rồi trước vài triệu anh mua ăn mấy ăn một nó nó mắc hơn ăn một ăn một đúng rồi đang ăn một mà thằng hiếm mà cái cái uh, chọn nếu mà có chón không thì chừng sinh lực sinh lực anh ơi sinh lực sinh lực đúng, không có nội lực đâu thở lực 7 điểm ngon ấy ngon, ngon chứ bộ ngon ngon ngon những này bán có tiền đấy 5 <clears throat> đến 10 kim là trong túi rồi đây 5 đến 10 kim hơn là trong túi rồi à tiếp theo dạ, khui tiếp theo ngon luôn thì một gia truyền nữa đánh boss đánh boss đánh boss kim. Uh, như ơi nhắn tiếp nhắn tiếp nhắn nhắn nhắn nhắn thử nhắn ờ, thử nhắn thử nhắn thử nhắn thử rồi khui tiếp tục anh ơi nhắn thử như nè trời ơi boss thử thỏ thua luôn Ủa? Thôi thôi lấy nhỏ, lấy lấy chuyền thì thổ. Khôi. Kim. Bắn dạ. Trời ơi. Kim không vậy? 20. 4 kim. Đó. Ngọc bò trống thôi hả? Trời 40. Trời ơi, cũng được rồi mà sao không có cắn hỏ trời. Đồ. Có hỏ trời. Lại có tiền nữa rồi. Trời. Đó, đó. Không, nhưng mà cái đó có tiền rồi. Dạ, dạ. Cũng có tiền cũng không được gì nhưng mà vẫn được hai chấm mười ống một này mà <laughs> ngọc bòi thì không yên thua <laughs> ngọc bòi thì nó đỡ hơn nó, nó rẻ hơn nhẫn một tí rồi đợi tí có tiền để cho nên có like rồi bốn kiếm chỗ gần chết rồi mỗi người mỗi nơi à rồi quốc thấy hai bữa này đánh thấy màu hay có lý hơn mấy bữa hôm trước hình xui ừ. biết đầu đó ủa anh 18 tám này cũng sớm hả ta anh 18 này đi làm à, có nói chuyện chơi Ồ quá, ăn boss luôn bay <laughs> Khối hang, khối hang Vô, kim mít, một nhẫn kim Trời, mấy nhẫn kim là gì? Hương nang, gia chiền Gia chiền hay kim thì được Ôi. Đây, khui khui khui Ôi, mít quá trời mít luôn Được có 3 món bón Tiếp tục lần tuần rồi, được 3 món bón Chơi cái chiêu cũ được anh em ơi ừ, Quăng hết cái mấy con kia đi Để lại cái mấy con quái là, là có vẻ hay nhá Ra Thôi đủ má dạ. thằng bùa thái sao nó ăn boss được hay vậy trời đó. Dạ. Rồi, bùa thái đó, em ơi. đã tiêu diệt à, đâu. à, tiếp theo tiếp theo thà, gần 400 anh em đang xem cho một 15 ủng hộ chơi em ơi và bát số 1 này Khả sẽ úp ngược lại trên kênh em cái gì à, theo dõi ủng hộ chơi nha anh em ủng hộ một view nha cố gắng uh, anh em trong ban đầu tư đánh tiếp cho anh em xem <laughs> ôi ôi nhau quýnh rồi khui đồ ờ nhiều đồ vậy nhiều đồ một con mà chết quá nhiều đồ ờ, luôn à, dữ vậy có cho chuyện mới cái một con chết anh em nó bù lại con lúc nãy sao á nó cái một con chết ra bốn món năm món lận bù lại lúc nãy sao á à, biết rất siêu phẩm rồi cái tôi này cũng lên mơ là dây chuyền hết tất cả 18 19 gì đó thôi ừ anh em mày đây chuyền lệnh nhiều lắm nha anh em ơi ơi được, một, cái rồi nhẫn mọc nha nhẫn mọc cho viên mọc hai nhẫn mọc luôn à. ngon anh em cái cái sáu kháng lâu 30 anh em ơi đừng kháng lâu nhiều quá phụ sấy ba cái cho anh lệ rồi ngừng <coughs> à mình thôi mình về cất tiền trước đi quá nguy hiểm quá thổ này nữa tính tiếp năm con trăm vàng thôi ôi tính ra xếp được bánh cao cao chứ thực sự thấy cũng hên xui cả anh em ơi thực sự luôn à, cảm giác đồ nó cứ lỡ cỡ lỡ cỡ thực sự đúng tức rực luôn nè nhất là xem mấy cái cây vũ khí tức rực luôn cây tóc thì không có sát thương cây sát thương không có tóc đủ nhây vãi không không ra cây ngọc bội lam choáng 40 như ra nữ ra, <laughs> ra nữ ngọc à, bội, bội nữ ừ. đợt này mình bót nhiều vậy rồi tiếp tục anh tùng ơi vui muốn mới đi lập thiết kế ơi xe xe xe xe, xe cái chân dắt đó đi trời ra mới hơi hành bắt đi anh ấy mười mươi chán rồi trăm ba mươi sụp luôn cuộc bắp rồi được ngọc bội năm trăm bốn mươi vòng một <laughs> được vài kim năm đến mười kim rồi có tiền đồ chống 30 <laughs> sinh lực cao cùi quá à. Trời, chống 10 vòng cuối Cái gì nữa à? nhắm số mấy mấy ai <laughs> vãi nồi rồi được uh, một cái uh, ngọc bội làm chậm 40 cũng được giá từ 5 đến 10 kim nha nam tầm này rẻ rồi em à anh Tùng bữa giờ là gần, gần được cái bộ may mắn rồi đó nhẫn may mắn hai anh Tùng anh Tùng gần được bộ may mắn ba mắn ba, ba mắn may mắn rồi đó này nhẫn may mắn bảy đẹp luôn nè nó đổi vị trí thì đẹp luôn quá anh Tùng được ba món may mắn rồi đó mấy món rác này phải đưa bằng bên đi 120 140 được món ngọc bội 140 có tiền nha nam được 5 đến 10 kim rồi cố gắng ờ, đánh rồi xào lên thế gió ai mua gì mua nè món này bước qua cho xe đi chọn 30 chọn 30 quên bác nó có thật tiêu thế này chọn 40 à, mấy, mấy, mấy, cái mắt option là không có khác <laughs> bốn trên em à. cố gắng cho một like ủng hộ cho anh em ơi cho hai trăm like ủng hộ cho anh em ơi tiếp tục khả sẽ tiếp tục đánh bắt tiếp theo anh em ủng hộ việc uh, like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi rồi để tiếp tục nhận tiếp vái liền vay vừa rồi bốn con thổ toàn là bòi không anh đứng tương dương kêu về ba ừ. lăng kia anh tương dương bắt kêu dịch luôn anh khải chiếc nhẫn kim sinh lực cao ra đây em ơi tương dương bắc chưa ngọc bòi một bốn mươi sốt luôn làm gì trời số sức mạnh tám số hai mươi ba mươi sinh lượng lực chuyện không có kháng cả số thổ shop nhẫn 1220 rác quá thả shop thả tiếp bên này số đây em ơi bán uh, cho cụ tí uh, ờ, nhẫn này một kim lấy xài này mày không bằng cao rồi đó anh em cứ đơn giản một con boss là tương đương năm trăm rưỡi cho đến 600 xu mà hai con là một kim anh em đó mà đánh biết nhiêu ờ, con ra được cái nhẫn này đánh biết nhiêu con ra được cái nhẫn này đâu phải dở ăn đâu thổ thổ thổ quá trời rồi ok em ơi rồi hai nhân họ em ơi lùm tiền lùm chậm 40 tiếp tục nữa rồi về bờ rồi nói chung dòng một dễ bán dòng một dễ bán mà dòng một giờ nhiều người xài năm hành chuẩn dòng một hơn dòng hai ít người à, tiếp theo kim mọc ôi mọc mít luôn không có gì luôn <laughs> kim một ngọc bội trời canh khay khay mấy cá nhân thổ chết thủ lâu lắm không hai ba cá lên bốn mấy ca liền rồi làm xong này mình vô anh thả chung lâu lâu lâu lâu lâu <clears throat> đó, mới bán ờ, được cái nhẫn ờ, trong băng sinh lực cao một kim chọn dòng một mày bán <laughs> hai đồ cái này mày bán bảy là hợp lý luôn bán hai đậu xanh thiệt sự ra ngọc bội rồi vô lâm độ lên từ lâm độ này hai trường thủ rồi tháng này khui hàng Trời ơi, Bó đầu quá trời ơi. Ôi, Tổng Thảo nào Trời, Tùng hả đâu trên đó vậy Tùng Không, không, lắc, không sao không sao không sao Để em lo Có cái mì lo không sao Đang chạy ra tính dục với cái này cho <laughs> Đang dụng boss đầu Nó quýnh đồ mấy em chết Sốt luôn Rồi ok Để em em lên đường bộ em khẩy khẩy mấy cái cho nhanh chết Chết thả kiểu này là chết cả xe luôn Em xài hay mấy cái toàn thổ không muốn chết thiên luôn Từ nè Qua góc này kéo nó qua góc này Bút bùa đâu, không có bùa Ờ em cho nó vô bùa Ép cái này nó chết nghe mì búp luôn nè Đem dồn đam ra bên góc này ngay Không sao không sao Nghe mì lo được Nghe mì búp lo được Đừng để chết thì Đánh người cũng yếu mà Mấy con chết thì yên rồi nè Chết thì yên mất mình bánh phí Rồi Một con chết này mình làm đồ này người mỹ lo được không sao thoải mái nè anh Tùng mua lắm mấy cái này anh Tùng ơi rồi hai họ chết trước này ngập bội để chút em đi chiến nữa em lậm cho nghe mì trưởng nó không được nhiều mấy cái đó đừng mua nha mấy cái đó mì thiệt tối thiệt nhiều lắm ừ anh gọi mấy anh em đi thuyền đấy à được một ngàn bò 540 cũng nghe mươi bình nhạc để so so cho anh em xem Mày chạy đâu con sâu Ồ, nó bóng mưa nữa Ờ, Đây, một cái Để em coi thử con cái nào nữa không Một ngàn bòi 40 Ồ, sinh lực 121 nữa đó. Ừ Một ngàn bòi 40 Rồi, hết này Một ngàn bòi 40 Nó nghe mười giờ phun đồ Để tới là khá sâu đồ Nghe mười thì nhặt đỡ gì cho anh em xem một cái bội 40 anh em ơi có tiền nha mà dùng hai mất anh em ơi chắc năm năm kim cái này cũng năm kim 10 kim năm sức lực cao được cùi hàng tự tắt auto cho nó vô bùa rồi ờ, vô bùa đây nhẫn thố nữa nhẫn thố rồi này cũng thổ được phụ đánh vài cái luôn nè thổ này cũng lâu lắm ui ui ui nguyên đi chết này mà ờ, không thấy máu rồi ngưng rồi ngưng rồi lấm tiền lấm tiền lấm tiền Trời ơi Biết đâu ra siêu phẩm à Chưa chưa hiện tại bây giờ cũng được vài món 5 đến 10 kim thôi em ơi Chứ không có siêu phẩm nhiều lắm Siêu phẩm uh, tiền chục chai thì chưa thấy nha em <laughs> Cứ tầm 5 đến 10 kim là có thể bán được tầm tầm này thì có thể bán được giá đó hồi trước thì hai ba triệu bốn năm triệu nhưng mà tầm này rớt rồi ôi thổ nhiều vậy rồi xả lại anh tùng ơi có gia truyền nha rồi giờ bói anh em xem rồi ok anh ơi hết rồi đấy ok ôi trời sao toàn thổ không vậy à, sao toàn thổ hoài vậy ta chú không có kháng cản em ơi 13 40 số 16 30 cho anh em trong bao ráp luôn 20 rác luôn 20 20 rác luôn 30 Rồi tổng rác thôi em ơi Không đồ nào có tiền á À, dẹp ra người mi này chặt chỗ mấy cái nhẫn này nhẫn tầm trung thì chỉ biết xin là cho thôi làm chậm 30 của bắp này hai hai mươi hai mươi sida không có sinh lực động lực nhận bánh 2 13 30 16 30 mấy nhẫn này anh em nào cần ờ, cho xài này anh em đó sinh lực lực này chúng nấm hành này nọ thì cứ xài mấy cái này sinh lực lực hơi bị ngon ấy rồi bây giờ còn thổ anh em ơi được vài món nó khải đỡ trên trên này anh em được vài món nè bánh hai một đến hai kim còn cái này chó dòng một từ 5 đến 10 kim ngọc bò này cũng từ 5 đến 10 kim à, ngọc bội này cũng vậy nè hiệu ứng mát rồi ngọc bò này cũng vậy luôn tất cả tầm này với cái giá cứ tầm 5 đến 10 kim thần mua vừa bán thôi nè xin lực lực như thế nào nữa lên giá nữa còn không thì cái tầm đó thôi. không hơn được nhiều quá rồi tại vì tầm này nhiều quá rồi bốn con thổ này kiếm đến cộng cho truyền là khá tất cả là hợp lý nè <clears throat> chuyện kháng cả bù anh em năm công cho chuyện kháng cả thôi <coughs> thôi đánh hơi lâu anh em đang xem trong một like ủng hộ chơi nha anh em ơi à, cố gắng ủng hộ hơn 200 like rồi tiếp tục ra những bát tiếp theo nha anh Long còn bao nhiêu con mình lên luôn anh Long ơi anh Tùng okay, sạch, okay, okay. anh Tùng sạch sẽ này hết sạch sẽ bốn mấy con rồi từ từ đợi em hai con cuối cùng à em vừa lấy tiền vàng à ờ ừ. trước đi hai con cuối cùng hai con muốn lục dạng đúng rồi ơi làm cộng kháng cả nam nữ gì cũng được em ơi 17 18 19 20 cũng được em ơi 20 cũng được nô no một server cho nó độc quyền nè Dây chuyện đâu Một ngọc bội vứt shop một ngọc bội nữa workshop nữa Trời ơi mít luôn hoàn toàn hai ngọc bội hết rồi Vãi thiệt Rồi đến Khải này mày hai con Rồi khui Thằng hồi thổ được hai ngọc bội ba hồi thổ chứ Shop Shop Shop shop shop Rồi tiếp theo ô này bị kẹt góc rồi, thả gần bị kẹt góc lắc rồi. Khải bùa. Kẹt góc lắc rồi anh em ơi không bù được mới đâu chứ cho nó động bù à chuẩn bị nhặt đồ hai con cúng cùi của khải xong đến long long hai chục con nữa khui hạn khui hạn long hai chục con cứng lần năm con là thả bốn phát nữa nè bốn phát cũng tầm 10 phút nữa xong Lâm Tiên nhận thấy 25 chống 40 gì bờ Rồi biết họ luôn Đơ à, Thật hay còn biết họ luôn Phải chứ Đậu dân Chiều anh đừng bot Mình à, để coi chồng thấy ra như đây Đầu này biết họ, họ nha Em ra như đây Long Long bắn tàu qua đá luôn Long ơi lên chạy lên chạy ừ. à hai nhận thủy nha hai nhận thủy nha anh em về bờ đây hai mươi bốn mươi chón khăn hỏa về bờ khui còn khải ơi còn à sao xuống chỗ cũ chưa rác rác trời rác không anh em ơi rồi rồi anh Long ơi rác anh ơi chón hai mươi trang đây là tâm môn một ơn rồi lên đây anh đây à, tiếp tục đánh chỗ này nè mà trên kia có người đánh rồi rồi bây giờ đến Long anh em ơi Tiếp tục 21 con con Long anh em Không biết anh Long về bờ không đây Trên Tùng cũng về được mớ đồ anh em ơi này Chạm 40 Trong 40 Chạm 40 12 Trong 40 Đó. Được 1, 2, 3, 4, 5 món Với một cái ờ, nhận thắng băng bán được kim luôn Đó. Nhiều đồ này nhiều đồ nha Lầm lầm lầm lầm lầm Hai con thố Hai thố đứng đợi Đưa mấy cái vậy Khải Từ từ em cứ nó mấy cái rồi một hai ba ngừng thổ phải cưới không cứ đánh biết nào ra xong thổ cứ một hai cái này nè ủa quýnh tôi chi ba xuống đây quýnh quýnh đó mà quýnh em mày đậu xanh rồi vô buồn linh cảm tới có thể dây rớt ở chừng 15 à, à ok Ôi đồ ngon luôn linh cảm ok nghiện luôn nghiện mẫn ơi 15 rồi con 15 ngon luôn hai con thủ hay lâu rồi chờ đợi phá phá kìa kiểu hồi mới ác trên cái giò nó quýnh trên đó đó ui khui khui lụm tiền thổ này gia truyền thổ này mày ra có tiền gia truyền thổ gia truyền thổ khá tất cả nó đẹp Ủa rồi hai ngọc bội chịu Trời nhận Rồi thả tiếp bên đây Nhận ngọc bội chịu rồi Khui Trời 430 ráp Thăng lôi ráp Trùng bàn ráp Thăng lôi 26 ngọc bội Ráp Thăng lôi 2 ráp 540 nha anh Long <laughs> Ngọc bội nữ đồ cho chuyện là không có không khác cả đồ anh long đang tiêu đưa luôn cho con này mang shop shop này shop này cùi đây là khai thác rác luôn shop đó luôn chứ làm gì năm kháng cả 11 trở lên là sàn ngon hai rồi đã cánh vui bắn giờ tiếp tục anh em ơi trời ơi ngọc bội thủy ngọc bội trời không có nhận anh long ơi thủy mà không có nhận anh long ơi <laughs> chịu quá rồi ngọc bội ngọc bội ngọc bội ngọc bội thủy thổ à thổ phụ đam tí nữa mày có Rồi, ok <clears throat> anh tùng cái này không tính nắp đại à có chứ bó đại anh tùng có chứ chuẩn bị xong cái này để bó đại này sau này tiếp tục bó đại nè hơn chục con nên năm đến bảy con rồi đó anh lần mấy con đại ấy con đại năm con sáu à. khui thổ giá dạ chiên Trời nhận nữa Nhận ngọc bội quá trời Hiếm giá chuyện lắm anh em ơi Rồi khui hai mốt kháng hỏi dòng hai mươi số Không rồi số cái này Trời rác nữa anh em ơi Làm gì là lấy đồ anh em ơi Mấy đồ rác này anh cầm đi Đỡ chặt chỗ cũng vậy 20 Chó mươi Về lấy đồ anh đâu ơi ba đồ con lồng chả có đồ gì vip này mà toàn tầm trung thôi cùi cùi cùi cùi giao dịch cũng ừ, tương đối rồi đây được một ngập bọn trăm bốn mươi không đổi á mấy cái đồ sinh lực lực mới giữ lại này còn lại sinh lực thắng độc được mỗi năm trăm bốn mươi rồi ok rồi mấy cái này tới niệm bó xong lên đây này lên Từ một ngọc bò 540 với một cái kháng lôi 26 Hết rồi à tiếp Ok đêm nay đã dừng kháng cả 15 mà Chúc bạn may mắn lần sau nhé <laughs> Long ờ. Nãy giờ thèm gia dừng làm chậm lắm không có nè Đi hướng uh, lôi sắt nội công Hôm qua được áo rồi Này mới 40 làm chậm Rồi để cái áo đó mà Để cái áo 40 mà có phục hồi ngon luôn rồi Đúng không? ừ. sinh lực nội lực cao tầm này làm gì làm phải lên được 80 chậm 80 chón đó nó mới sướng nè, đồ thì rẻ rồi yếu quá rồi có hai con hai con hòn bị chết một dây chuyền họ này đó khán cả làm chậm ở đây chứ đâu một dây chuyền họ này hai dây chuyền không biết hơi gì biết ai xèo dưới ta biết ai xèo dưới ta bốt đại phải lên cái bờ kè bến tàu và đánh được bốt đại đây tôi nó thấy còn chắc là lý mật sầu trước ăn thổ gì mang về chiều trời ơi thổ tàu ngọc bội không hai với chừng nam có chừng nam nha rồi thả tiếp anh long ơi gì ạ? dây chuyền nam có một dây thôi ôi lại lắc nữa rồi khui này Trời, sinh lực lực quá trời quá đất Chậm ra Ôi, trời chừng kim Không kháng cả, buồn gơ gốm <laughs> Má đẹp phải chứ, Trông thốn vậy Trời, ơi, ngầm bộ sinh lực cao này Nhắn sinh lực ha, <laughs> Nhắn ba bấy sinh lực Ngọc bội nó lực cao Trời Anh gì anh làm mấy đồ này luôn cho anh Long ơi Sinh lực lực cao mà không có gì hết Bật quần bảo sắp hết à, Toàn sinh lực cao không Dùng hai hết triệu luôn rồi Bó tay à. Sinh lực này Trời ơi Cả cái này nó lắm cái nào anh em Đồ toàn sinh lực nó hàng ngon thôi <laughs> Không gắn cả đó tiếp tục còn hai con thố nữa nè mà mới làm thì mớ đồ nữa nè anh em ai còn cái con gì lên tí tam phụ anh em anh tùng ơi anh tùng đi ọp rồi ọp rồi hả ừ. anh ông tùng ọp đi ngủ rồi đánh tầm này khuya quá mà. ngày nào tầm này anh bất đại à, phụ <laughs> bất đại tầm này không đánh được thì chịu á thấy con sầu là không bao giờ không ai đánh phụ có con con đùng con thiên nhẫn ờ, bầm ờ, đang có cao xíu được thiên nhẫn ờ, thiên ngoại mắt kêu được ui nhà chuyền nhà chuyền thổi là mới có tiền được còn không ngày mai đi bữa nào đánh con nào lấy một sào đánh luôn đánh trước đi chứ đánh một lần thì như này nó không có đủ thời gian chứ là mình mấy người hết rồi à. ừ. lấy một sào bớt đại sẽ đánh một bát riêng anh hiểu không ừ, ừ cho đánh này là nó nhanh nhanh đâu là không đủ thời gian Ui. Đó. Đó. Đó. Trời ơi rác Rác luôn Cái này nãy em em đổi may mắn ờ, gần ờ, một tiếng xấu loại may mắn xấu ba bình là một, một tiếng không có gì à, không, rác ở này Sức mạnh 14 kích đồ ơi sao thùng rác thôi Cái chuyện kim này nọ thùng rác thôi nè sức mạnh đồ sức lực lực quá trời bán sức mạnh lái hoài bán shop luôn nè 14 à? rồi à, chả có gì hết cái này sức lực cao shop mẹ luôn hả thôi ừ. tổng rác thôi vậy với anh đây rồi ok giờ tương nhận bác đi anh được hai món món làm chậm 40 với cái khăn lô 26 rồi à, chả có gì rồi Ok anh em ơi, ở bát số 11 này thì đâm ra thì được vài món anh em, em xem sơ qua này. Rồi đỡ khả làm video cho em xem. Đó chạm 140 dòng 1 bán được 5 đến 10 kim khoảng 300 nghìn đến 600 nghìn rồi cái này cũng vậy nè cũng tầm giá đó luôn chống 40 dòng 1 và cái này cũng vậy làm 140 sinh lượng lực cũng tầm giá đó luôn tùy uh, theo người mua sinh lượng lực giá như thế nào tầm đó thôi nè rồi may mắn 2 cũng tầm 1 đến 2 kim rồi cái này thì chón dòng 1 cũng tầm đó nè 5 đến 10 kim rồi cái này của Ninh Long à, thân pháp 16 và làm 140 và này là khăn lôi 26 đó rồi anh em xem bắt 61 này đừng đừng quên đỡ lại cho Khải cũng như là anh em trong ban uh, ờ, tiếp tục hơn 200 like đỡ ra tiếp tục bắt số 62 63 64 nha anh em ơi rồi cảm ơn em rất nhiều nha đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha anh em